七是月，七月係鬼月，七日係鬼節，亦都係鬼門關。開嘅日子，嗰啲無主孤魂，亦都會喺呢啲日子由鬼差押上嚟，嚟到鬼門一般風俗會喺呢啲日子放水燈、放紙船、放水爆。 同埋请高僧念经師度幫助嗰啲亡魂，幫佢哋做一啲苦难。 Sư phụ tại sao không phải là 4.000 lượng như năm ngoái Mà năm nay phải hơn Cái gì cũng phải đi lên mà Địa ngục cũng như trên này thôi Sư phụ mặc dù chúng ta không quá tốt với con người Nhưng tại sao chúng ta lại đối xử tốt với những con mái Đừng có lo chuyện tào lao Lấy cho ta 49 tận ngân phiếu Chồng ơi! À, sư phụ. Dạ, sư phụ. Giấy xác nhận Nhà máy in tiền Mao Phương Tiền đã được đưa tới âm phủ Đây là hàng cũ của tôi Tiền đã được đưa tới âm phủ Đây là đơn hàng của tôi Có vào đây sư phụ rất quan trọng đối với những người muốn chết đi nhanh đi dạ tiểu tiện mau tiểu phương sư phụ chị đang nhìn tên mau tiểu phương à con thấy chữ tiểu là đẹp nhất à, dạ, dạ. Dạ. tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu Nguyên chỉ từ đó đẹp lắm hả? Và chẳng cáo Nguyên phần đem ta làm trò đồ có cách. Lo đi đốt những cái giếng tiền vàng này đi. Dạ, sư phụ. Nói liền Cả đêm nay sao không thấy hành động đâu hết vậy? Chắc nó đi chiếm chỗ của sân khấu rồi. À. Để làm gì? Hôm nay là ngày những linh hồn sẽ xuất hiện. không nay tới hết á, họ không tới phiên đường. Ta cũng chắc cần tới quan tâm làm gì. đông đang xem kịch kìa Không có ma ở đây đâu Vì không có năng lực thì làm sao có thể nhìn thấy được ma quỷ Sư phụ, giờ phải làm gì? Cứ từ từ sao không coi tụi nó làm gì đã sư phụ mấy người đang đứng kia là ai vậy họ đang canh gác để những con ma này không phải chạy lung tung trong sân khấu này để bảo vệ cho những con ma này không xong rồi con ma nữ đó đang muốn cái gì vậy sư phụ muốn ăn thịt ngươi công dữ vậy Tại em quá tập trung vào nửa kịch nên không để ý đó thôi Cô là ai? Nhưng mà họ diễn rất là tốt Sư phụ giờ phải làm sao đây? Còn phải cứu được nó, mày đưa tay đây Cái này có thể giúp được nó, giống như nó lỡ đi vào địa ngục Sư phụ như ở ngoài đông lắm đó Tại sao thầy không đi Nhưng tôi thích cậu đi Đừng có hẹn nhát như vậy Yên tâm Mọi chuyện nên có tôi lo những con ma đó không thể thấy được mình cứ bình tĩnh làm như không có gì rồi từ từ bước tới hình nông lúc đó chấm dấu lên tay nó nhớ không nên làm mất dấu nếu không nó sẽ chết và cả hai tụi bay sẽ chết cảm ơn tránh đường không thấy gì không thấy gì không thấy gì không thấy gì năm đây là cô linh cô đốc sinh không nghe không thấy gì hết không nghe không thấy gì hết tôi không có thấy gì đâu mà cô linh cô rất là đẹp tôi chưa thấy người con gái nào đẹp như cô quá khen rồi ừ, cần tôi giúp đỡ gì không cần đấy Đồ áo sắt mắc dịch này cô linh chúng ta hãy cùng coi vở kịch này nhé à? không tôi phải tìm nơi trú ẩn ai bắt nạt cô à Ờ, Nói đi, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Chính là những người này. Bọn ừ. họ lúc nào cũng theo sát tôi. Đừng đau buồn nữa. Công đàn rất là tức giận đây này. trời ơi phải dạy cho tụi nó một bài học cẩn thận bọn họ biết yêu thuật không sao chúng tôi biết thuật mao sơn họ rất mạnh đó chúng tôi là những người chuyên đi tiêu diệt cái ác bây giờ có như này mau tự do rồi chạy thôi không có chạy dừng lại không được chạy dừng lại không được chạy không được chạy hay quá ta tự do rồi tôi phải làm gì để đền đáp lại ân này đây kết hôn với tôi dĩ nhiên rồi vậy có hơi quá đáng không à? à? à? mày đúng là thằng đần chúng ta giúp đỡ không công sao tin à cô sống ở đâu tôi quyết định về nhà cô đừng về về trễ sẽ bị thầy la đấy nói đi cô sống ở đâu tôi sống ở rất xa các anh không đi tới được đâu không mất thời gian của hai anh nữa bây giờ tôi phải đi nơi khác tạm biệt khoan đợi đã này cô ấy thật là quyến rũ thật là đáng yêu là cái gì vậy nơi này u ám đáng sợ thật nhất định tôi sẽ cưới cô nếu muốn gặp tôi các anh chỉ cần nói trai gái trắng đen lúc đó tôi sẽ xuất hiện gọi tên có chuyện gì không không không có gì đâu tôi đi đây hay chúng ta mau về thôi vào Không ngờ chúng ta lại nói chuyện với một con ma Sư phụ mà biết thì khổ lắm Giờ phải làm sao đây Không sao, miễn sao chúng ta đừng nói Cho sư phụ biết là được Nhớ đấy, phải giữ bí mật Cảm ơn đã nhắc nhở tôi Thật không may nếu lỡ nói ra Cảm ơn đã nhắc nhất đầu óc tôi biết anh sẽ quên mà các người muốn làm gì xin lỗi tôi quên các người ở địa ngục không thể hiểu ngôn ngữ của người thường Bọn họ đang nói cái gì vậy? Im lặng coi họ nói gì Nghe họ nói chuyện ngôn ngữ của người chết nè Hả? 我没有你不是。 連鬼話都識講嘅咩？Sư phụ, sao người nói được tiếng của người chết? Chỉ cần ăn thứ này là được. Rất ngon đó. Lần này hai người gây ra chuyện lớn rồi. Tại sao vậy? Tao không biết. sư, sư phụ đang làm cái gì vậy Đang làm phép đó Chú ý Coi đi Sư phụ Người thật là tài giỏi Cái này chỉ có tác dụng tạm thời Thưa các sư huynh sư đệ Tất cả những con ma bây giờ Đã đều có mặt ở khắp nơi Chúng ta đã gặp phải nhiều rắc rối rồi Có rất nhiều hồn ma Một mình đại không thể nào bắt chúng Jin, ông ấy là ai vậy? Ông ấy là ai vậy? Ông ấy là sư huynh ta Lo mà nói chuyện với ông ấy Đại sư huynh để dạ, xu huynh Ai gây ra vụ lộn xộn này là do hai tên đồ đại ngốc của đệ Như vậy là sao? Sư phụ, thầy ngốc, nên trò cũng ngốc Tất cả họ đều là lũ ngốc Ngươi nói gì vậy? Trò làm sai thì phải thầy phải có trách nhiệm Đừng nói nhiều nữa Người muốn giúp cho chúng à Chúng tôi đã quyết định Sẽ đi hết tất cả những con ma đó Từ đầu ta đã biết trước được sự việc Vậy còn kêu chúng ta tới đây làm gì Sư huynh Có ý kiến nào để có thể đắc bắt hết đám ma đó không ừ, Chúng ta phải dụ nó ra à. Ai sẽ làm điều này Những khó khăn như vậy Hãy để cho tôi ừ. Tốt lắm Các người lo đi chuẩn bị đi Chúng ta cần đối mặt với những nguy hiểm Đậu phụ đây Lớn lên một chút nữa Đậu phụ đây đi nhanh lên nhanh lên nào đậu phụ đây đậu phụ đây đậu phụ đây đậu phụ đây tôi rất à? yêu món này ờ, tôi cũng rất là yêu cô Thứ này cô cô không nên ăn đâu Đậu phủ trắng và mềm mại quá Tại sao tôi không được ăn Hai anh đúng là đồ ngu ngốc Tại sao hai anh lại bán đậu phụ ở đây Chắc có điều gì mà ám phải không Đây, đậu phụ làm từ đậu nành Sư phụ nói với hạt đậu đỏ bên trong Sư phụ nói Dục chúng Để dụ những xác chết đấy ăn hết Tại sao lại có chuyện này Chúng tôi đã nói chuyện với tụi nó Phải bắt hết những con ma đó Nếu không chúng tôi sẽ không được toàn hay Thì ra các anh muốn những con ma đó ăn cái này Đừng lớn tiếng Bọn họ sẽ không ăn nếu biết được chuyện này đâu Cái gì ở sau lưng anh kìa ừ, Đậu phụ thơm ngon đấy chị chạy mau sư phụ cứu con cứu con sư phụ à tại sao huynh lại giết chúng sử dụng sấm sét chúng không thể nào siêu sinh đâu chỉ là ta đang giúp họ không phải đi lang thang mà thôi đừng nói nhiều ta muốn làm gì thì làm không liên quan tới ngươi bây giờ phải làm gì bọn họ đang muốn bắt cô đấy chạy đi Đây là nhan mới, mời người thử. Nhờ ông ấy nên mới có tà thuật Mao Sơn của chúng ta ngày hôm nay. Nhờ vậy chúng ta mới biết được điều pháp thuật, mới có thể chữa khỏi bệnh cho người khác đấy. Sư phụ, người làm gì vậy? Như vậy là phung phí lắm đấy Tao là sư phụ của tụi bay Nhưng mà cũng là không được làm vậy Sư phụ, người đốt nhiều rồi đấy Tao làm gì kệ tao Số tiền đó chưa chắc đã đủ với tụi nó đâu Cần phải nhiều thì mới đủ với họ Nhưng nếu họ nói không đủ thì sao Tụi bay làm ơn đừng ích kỷ đi Sư phụ, như vậy chúng ta phải in thêm à Không sao đâu In thêm đi Hết tháng này là yên ổn rồi Chúng ta đâu có ngày nào yên ổn đâu Ngươi nói gì Đừng nói lung tung Chúng ta là những người nghèo Có người nhờ chúng ta xem phong thủy Cho nhà họ châu đấy Hay nơi đó thật giàu có Tôi sẽ quyết định Bắt họ đưa tiền ra cho chúng ta Mày vừa nói cái gì Ngươi chỉ là một tên cướp cạn nhưng mọi thứ đều lên giá, chúng ta sẽ phải lấy nhiều thêm một tí. Vâng, sư phụ, tụi con biết phải làm gì mà. Anh bạn, nhanh lên. Đến lượt anh đó. Rất khó kiếm được mối làm ăn ngon như thế này. Phía tây, phía tây nhà hàng. Đừng làm tao mất mặt. xin chào Ngốc thật Ba người đến đây làm gì à. Muốn gì đây Ông Châu mời chúng tôi đến đây À mau sư phụ Chào ông Xin lỗi tôi có khách Chào à? à. mau sư phụ Ông Châu Đây là con gái của tôi có tên Mary nó rất đẹp phải không? Nó rất giống má của nó đấy. Mary, đây là chú Mao. Chào chú đi. Mời ông vào. Ông hãy đi theo người phục vụ nhé. Để tôi coi các người làm được cái gì đây Uống gì đây Cho tôi cà phê Cà phê sữa Trà Nhà hàng chúng tôi luôn bán những thứ ngon nhất Thật sao? Mary, mang bít tết ra đây Sư phụ Bít tết là gì vậy? Là cái gì vậy nè? Là cái gì vậy ta? Được, tôi cũng thích món đó lắm Tôi cũng muốn ăn, tôi cũng vậy <laughs> À, được rồi, chờ chút à, Mary, lấy cho họ đi <laughs> Nói thật, tôi đã không còn tin phong thủy nữa Nhưng từ khi mở nhà hàng này Tôi không thể kinh doanh tốt được Vì vậy mời thầy tới để coi lại giùm Nếu ông cứ bán những thứ này Sau này sẽ không ai đến ăn đâu Tôi nghĩ rằng ở đây có một cái gì đó Sư phụ, chúng ta lấy tiền trước rồi hãy nói. Chuyện nhỏ, chỉ cần mau sư phụ nói giá là được, bao nhiêu tiền cũng không quan trọng. 500 ngàn lượng. Sư đệ à, tôi không lấy nhiều như thế đâu. Tôi chỉ lấy 5 ngàn lượng. Sư huynh, tôi cảm thấy có điều xấu sắp xảy ra. Ngươi đang nói về chuyện gì? Mức giá của Thanh Vân là hợp lý nhất. Chúng ta hãy qua đó nói chuyện. Chắc chắn rồi, không cần đến các vị. Các vị có thể ngồi đó ăn. Chúng ta mất 500.000 lượng rồi, cũng tại ngươi đưa ra cái giá cắt cổ mà thôi. Nếu con biết trước thì đâu có lấy giá như vậy. Sư phụ, tại sao tên đó lại lấy tóc của Mary? Hắn muốn thực hiện ý đồ đen tối. Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tại sao ngươi có thể nói 500.000 lượng cơ chứ? Ta thật là tức. Tất cả đi về. tối nay chúng ta cần thực hiện kế hoạch chỗ này vắng người rất thích hợp khốn nạn nó đang làm gì vậy Chúng ta cứ ngồi đây Rồi cũng sẽ biết thôi mà Chúng ta lấy đồ này ra Coi thử coi sao thoát ra khỏi xác của mình Như vậy thì làm sao được chứ Hắn làm như vậy để dễ dàng bắt cóc Mary Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì Vợ à, tôi có chuyện gì Tôi muốn cô làm cho tôi một việc Nhìn tên khốn đó kìa Tôi và Linh sẽ ngăn cản hắn không cho hắn thực hiện ý đồ đen tối của mình. Anh Đông, anh giấu cái xác của nó đi nha. Để hắn quay lại không có. Mắc cười quá, cô Linh chúng ta đi thôi. Anh lên, để tôi với. Anh lên, chờ tôi. Tên khốn, tao sẽ đánh mày, mày dám bắt nạt tao hả? 이제 먼저 꼬리를 감아. 응? 응? Phải nhanh lên mới kịp chứ Để tôi Sao mà lại nhìn thấy Tao đi phải quá chát báo Tên kia dám cản đường ta Đi đi 我那个干吗？我话啲人冲，冲！ Ah! Làm sao vào được đây Cửa đã bị khóa bên trong rồi Leo tường vậy Được Tôi không leo lên nổi Được rồi tôi sẽ giúp anh Cái gì, cái gì thế này Tại sao anh lại nặng như vậy Đừng nói nhiều nữa Lo ngăn cản tên khốn bên trong đi hắn chạy dữ vậy Hắn nhìn tôi rồi bỏ chạy Không phải chứ Không tin thì thôi Để tôi cho anh thấy Đừng đừng tôi sợ ma lắm Anh bạn là tôi đây Làm tôi sợ muốn đứng tim rồi Xác của tên khốn kia bị mấy con chó Tha đi mất rồi Không phải vậy chứ Tôi không biết Như vậy là chết người đó vậy cũng được mà Sư phụ con đã hoàn thành nhiệm vụ bởi tài năng siêu phàm của con. Đúng vậy, chúng con rất giỏi sư phụ à. Sư phụ, người đón xem. Tình khốn đó rất ghê gớm, nhưng đối với con, đó chỉ là chuyện nhỏ và không cần dùng đến nhiều công sức. Thật vậy sao? Với tài năng của sư phụ, tụi con không thể thất bại được. Tụi con cũng đã cho tình khốn đó một bài học. Tốt, tốt, hai người làm tốt lắm. Thấy chưa, sư phụ khen chúng ta đấy. Tốt, vậy không cần lo lắng về cái xác đó nữa. Cái gì vậy? Cũng không có gì nghiêm trọng sư phụ à Tụi con đã về cái xác đó để hắn không thể nhập vào hồn Nhưng lại gặp rắc rối với những con chó Chó sói đã tha mất cái xác của hắn Đã bảo là đừng nói chuyện đó với sư phụ mà Bây giờ có rắc rối to rồi đấy Hai người đúng là vô dụng Đi tìm cái xác đó nhanh lên Sư phụ làm sao mà tìm Ta sẽ lập đàn và tìm được linh hồn của hắn trước khi trời sáng Nhưng tìm bằng cách nào Ta sẽ nhờ những linh hồn khác giúp đỡ Đừng làm phiền nếu không ta sẽ bị tẩu qua nhập ma Cũng không có gì quan trọng Cái gì hả Không, không có gì sư phụ à Mau, mau tìm cái xác đó đi Chờ đã Mày đã bao giờ nhìn thấy sư phụ lập đàn chưa Phải vào coi xem thế nào hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Linh hồn của Dương Phong hãy mau trở lại Chạy thôi linh hồn của dương phong hãy mau trở lại linh hồn của dương phong hãy mau trở lại phải là nhà của tôi Đây là nhà của cậu Đưa tôi về nhà Không được Người đã không còn xác để đi về Vì vậy hãy ở tạm chỗ này là buồn chán Chúng ta phải đi đâu đây Cũng tại ngươi chọc đám chó đó Sao lại đổ lỗi cho tôi Sao đám chó đó không cắn chết ngươi đi Đúng là đồ vô dụng Sao cô ấy không xuất hiện vậy Đi theo tôi Cô biết tại sao tôi gọi cô ra Dĩ nhiên rồi Ta là ma mà Phải Ngươi còn cười à Đi theo đi Này đừng đi nhanh quá Được thôi Đừng đi nhanh quá chờ chúng tôi đi với ghê quá đừng sợ có tôi đây có gì đáng sợ chứ để coi nào này làm cái gì vậy là xác chết đó tại sao lại nhát như vậy chứ coi tôi này tại sao lại ra như thế này làm sao ăn nói với sư phụ đây Tìm được ở đâu vậy? Dạ, ở trong một mớ hỗn độn ở trong rừng. Sư phụ, có một chút khó khăn đấy. Phải, phải. Đại sư huynh, bây giờ thì không thể giúp được rồi. Thật không ai cho hắn Ta cũng không thể trách các ngươi được Xem ra ông cũng rất biết điều đấy chứ không nói chuyện này nữa. Có thể giúp cho tôi một việc được không? Có một số quan tài chưa yên nghỉ, nhờ các người tới đó giúp. Chuyện nhỏ chúng tôi sẽ giúp ông. Được, như vậy thì tốt quá. Trên đồi, những cổ quan tài đã được đào lên để tu sửa lại. Nó rất là nguy hiểm, nếu không may, những người trong quan tài sẽ sống lại, sẽ giết chết tất cả. Họ là cương thi. Nghiêm trọng nhất là có một con cương thi chúa. Cương thi chúa là người lãnh đạo một cương thi con. Cương thi chúa nằm trong những quan tài với một luồng khí ngay cổ. Rồi từ từ chạy vào tim. Đây là lúc cương thi sẽ sống dậy. À thì ra là vậy Những quan tài này có chứa cương thi bên trong à sư phụ Sư phụ làm sao có thể lấy được luồng khí đó ra Đơn giản chỉ cần mở quan tài ra Rồi hít luồng khí đó vào miệng Phải đúng rất đơn giản Rồi truyền cho những người khác Cũng bằng cách này Nói như vậy thì sẽ rất nguy hiểm đấy Không tốt đâu Bữa nay là 15 sẽ có trăng tròn Nếu cương thi gặp ánh trăng Thì sẽ rất lợi hại đó nhưng ở đây rất nhiều quan tài. Làm sao biết được cương thi chúa ở đâu vậy sư phụ? Không có gì khó. Chỉ cần mở to cặp mắt ra là nhìn thấy được ngay. Quan tài có một chiếc màu xanh lá cây, chính là quan tài của cương thi chúa. Là nó, là nó rồi sư phụ à. Anh Đông, đi mở nhanh đi. Tôi, tôi, tại sao lại là tôi? hai người đi mở đi luồng khí đó sẽ rất mạnh một người lo không xong đâu đi nhanh lên nào sư phụ người ngồi yên trên đây để làm gì tôi ngồi coi được chưa đông chúng ta đi thôi đi thôi xin lỗi đã làm phiền xin lỗi đã làm phiền 該大佬，蘇耀晒蘇耀，多謝幫忙，多謝幫忙，唔該姐姐，唔該姐姐，唔該唔該，蘇耀晒蘇耀晒，幫忙啊大佬，唔好意思嚇，乜唔錯Đông à, nhanh lên Xin lỗi đã làm phiền Xin đừng trách chúng tôi có chuyện gì vậy nó đến rồi kìa tới quan tài đó nhanh lên Cơ hội đến rồi Nhanh lên nào Cẩn thận Coi chừng mất mạng đấy 喂，你仲会吸啲觀賞品？哇，神奇啊！咁你仲唔嘴？ nào rồi có bị gì không tốt hơn rồi đấy sư phụ sao người lại làm vậy chờ chút ta sẽ tìm cách cứu các ngươi Tôi không thể chịu được nữa Tôi sắp đóng băng rồi Anh chịu không được làm sao tôi chịu được chứ hả Gọi tôi có chuyện gì Tôi muốn cô hôn anh ấy Không được tôi vẫn còn là con gái đấy Mơ đi tôi không làm đâu lại đây Ah! nó đi hết rồi ta phải đánh tên cương thi chúa xong việc rồi sư phụ người thiệt là giỏi đấy cũng rất thông minh và đẹp trai nữa chứ sư phụ mau đưa lượng khí đó cho tôi không phải anh đâu tôi muốn ông ấy phụ Coi chừng bị đông lạnh đấy Ông đã hôn tôi Đừng quên tôi là một con ma không sợ lạnh lẽo Cô phải hôn thầy tôi tới khi về nhà Tụi bay tự lo liệu đi Đại sư huynh Đưa cho máy đi Wow, khỏe lại rồi Sư huynh tôi xin phép cáo từ Tạm biệt Sư phụ hai anh được bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng gần 40 Vậy là lớn hơn tôi 3 tuổi Cô không giống như 37 tuổi đâu. Tôi chết được 20 năm rồi đấy. Lúc đó tôi mới 17 tuổi thôi. Phải rồi, sư phụ Hoàng Anh có muốn kết hôn không? Tôi nghĩ là không bao giờ. Đây đâu phải đường riêng của huynh Sư phụ của các anh thích cái gì vậy? Cô Linh Đây là nhà của tôi Tôi sẽ bắt những con ma nào ở trong nhà của tôi đấy Huynh ấy thật là nam tính Muốn chết hay sao đấy Phải đó sư phụ cô ấy thật sự yêu ngài sư phụ người hãy bắt cô ấy đi sư phụ làm thật sao Sư phụ, người nở ra tay vậy sao? Tao đã nói trước rồi. Thật là tài giỏi. Tôi không thích ma ở nhà của tôi. Tôi không thể sao quên được. Tôi là yêu chú mà. Tôi không thể sao quân được Tôi đã yêu cô Này, cô ấy nói vậy nghĩa là gì? Đây là chuyện của người lớn, đừng hỏi nhiều có một cô gái xinh đẹp bị chết trẻ muốn ở chung với một vị sư phụ. Nhưng bị xa lánh một cách phủ phàng. Được rồi, tôi thả cô ra, tôi cho cô năm ngàn lượng, lấy rồi đi đi. Cô gái xinh đẹp bị chết trẻ Lại đây Ta muốn ngươi hút hết máu của bọn họ Để có thể sống lại Và có sức mạnh vô địch Phải nhớ rằng Ngươi phải hút máu người Vào lúc giờ âm Cảm ơn đã giúp tôi Không có gì Cô nương Sao cô cứ làm phiền tôi vậy bởi vì tôi muốn lấy chú. Chuyện này không thể được. Tôi là một pháp sư diệt ma. Tôi không thể lấy cô. Không sao, tôi có thể làm tất cả để được ở bên cạnh chú. Này, hình như là không có kết quả. 40 tuổi rồi, không còn sức nữa. Vậy là ý gì? Là bất lực đó mà. Ngươi dám nói xấu sư phụ à? Ta nói đúng thôi, chứ không có sai. Giết người, giết người. Rất nhiều người thiệt mạng. Mau tới coi đi nhanh lên nào Nhìn kìa Chuyện gì đã xảy ra vậy Pháp sư Người coi thử đi đều được sinh vào giờ âm và đều bị hút máu. Sư phụ, người coi. Đừng có cuốn lên như thế, không việc gì đâu. Sư phụ, không phải hắn đã bị lũ chó quan cắn chết rồi sao? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Nhưng điều này rất là lạ kỳ, phải đó. Không có gì hay đâu nào. Sư phụ, chúng ta phải làm gì? Ta sẽ dùng cây này để đâm vào nó. sư phụ người xem hắn đã thành cương thi rồi cương thi đúng chúng ta cần bắt được hắn sau đó báo cho cảnh sát biết phải bắt ngay bây giờ bắt hắn với lý do gì đây chúng ta sẽ bắt hắn lấy hết âm khí trong người hắn rồi giao cho cảnh sát người nghĩ rằng cảnh sát sẽ tin sao đây là một vụ giết người Kẻ đó là người biết tà thuật, giống như chú Mao. Tôi hứa sẽ điều tra ra kẻ giết người đó. Sư phụ phải làm gì bây giờ? Đi về nhà thôi. Sư phụ, ta sẽ làm gì? Trước tiên phải kiếm được 100 bông bách liên. Nó là cái gì vậy? Chúng ta lấy nó để làm thuốc. Rồi ta sẽ cho tên khốn đó uống nó. Phải. Lần này thì nó sẽ chết chắc. Nói nhiều làm gì Lo đi tìm đi Sư phụ thứ đó ở đâu vậy Sư phụ Đủ cả rồi đây Sư phụ tại sao những thứ này lại hôi như vậy Mau bỏ xuống đi Đây là những thứ diệt ma nên thường nó sẽ có mùi như vậy nhưng rất quý đấy dạ dạ phải nguyên liệu đã đúng chưa đấy này sư phụ hỏi đúng không kìa đúng mà tôi đã đếm rất kỹ Sư phụ, người làm gì vậy? Sao cắt tóc của con? Còn móng tay nữa. Đưa đây, nhanh lên. Hả? Ờ. Hả? Ờ. đi theo hắn nếu có cơ hội thì đổ vào người hắn được Vậy còn ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ giúp ngươi lúc cần thiết. Mau đi đi. Tôi không đủ cao làm sao có thể nhìn thấy hắn đây Phải rồi, nhìn vào chân hắn là được Ngươi làm cái gì kỳ vậy Đừng nhìn vào chân hắn Nhìn màu áo đấy Tôi không cố ý đâu Xin hãy tha cho tôi Xin hãy tha cho tôi Hãy tha thứ cho tôi đi mà Này, hãy nhắm cho kỹ đấy Chỉ còn có một cái này thôi đó đúng rồi đúng rồi thành công rồi sư phụ cứu con với đừng chạy đứng lại đừng chạy sư phụ hắn quá mạnh đuổi theo mau cha sư huynh cha hãy cứu con Sư huynh, không cần phải nói nhiều. Hắn xứng đáng chịu như vậy. Chúng tôi chỉ muốn bắt nó giao cho cảnh sát. Nhưng tại sao ngươi lại giết nó? Giờ hắn đã chết rồi, còn làm được cái gì nữa? Chúng ta đi về. Này, chúng ta không đem hắn đi sao? Nếu thích thì ngươi lấy đi. Sư phụ, ông ấy đã giết chết tên khốn nạn ấy rồi Nhưng ông ấy ra tay quá tàn ác Ta phải trả thù cho chuyện này Này sư phụ, ngươi làm gì vậy? Sao lại có ngày sinh của chúng ta ở đây? Sư phụ, cười làm gì với mấy con gà này? Bây giờ, hai người đã là hai con gà. Này, mỗi người một con. Nhớ, đừng để mất đấy. Tại sao vậy? Chạy đi, nhanh lên. Đêm nay rất nguy hiểm, hai người phải cẩn thận đấy. Nếu lỡ tụi con không xong thì sao? Sư phụ, người hãy bảo trọng Chạy xa như vậy đã đủ chưa hả Ta làm sao biết được mà hỏi ta Yên lặng chút coi Im lặng coi chừng nó phát hiện ra bây giờ Làm gì đây Theo tôi Đúng là đầu ngốc ở đâu ra mà nhiều vậy lại đây lại đây chúng tôi đang ở đây lại đây lại đây lại đây lại đây cứu mạng chết rồi chạy thôi Sư phụ, người không sao chứ? Tại sao các ngươi không chạy đi thật xa hả? Tụi con đã chạy xa lắm rồi sư phụ à. Sư phụ, người đã giúp đỡ chúng con rất nhiều. Chúng con quyết định ở lại đây, chiến đấu cho tới cùng. Ta cũng không ngăn cản các ngươi làm gì. Có nguy hiểm lắm không? nhìn mặt sư phụ chắc không nghiêm trọng đâu sư phụ bây giờ chúng ta sẽ làm gì đóng cửa lại trước đi sư phụ người sẽ làm gì tao sẽ vào trong để chuẩn bị để giết hết bọn chúng bao lâu thì mới được tao không biết đừng sợ nhìn sư phụ tự tin kìa sư phụ tụi con không chịu nổi nữa rồi cố gắng một chút đi sư phụ hãy kéo tôi ra sư phụ sư phụ cứu con sư phụ cứu tụi con Bọn nó đang đến gần Tự tìm cách đi Sư phụ, tụi con không thể làm được nếu như không có sư phụ mình đi đi, được rồi, để thầy tự lo. Sư phụ, lên đây đi Sư phụ, làm sao bây giờ? Cố giữ bọn chúng lại Sao không được vậy? Sư phụ, người có sao không? Có cách rồi 去走。啊。嗯。啊。我们小石榴，人家不有那不有那辫子。 Vediamo, vediamo, loro. Anche il già, già, bốn mươi triệu sao đây là thù lao họ muốn có để giúp chúng ta đấy Người nói gì vậy? Làm nhanh đi Nhanh thật, sư phụ xong việc rồi Chưa đâu Đi chuẩn bị đi hy vọng hắn sẽ mắc bẫy đến đây hai người làm gì vậy mau thả ta ra thôi chết nhầm người rồi mau giúp sư phụ xuống đi cố lên sư phụ từ từ đợi hắn đi đã xuống nhanh lên nhanh lên nào hai tên khốn nạn các ngươi đang làm gì vậy sư Quỳnh có sao không Quỳnh nhớ là phải cẩn thận đấy Cảm ơn tôi tự biết lo liệu Cứu con sư phụ Dụ hắn ra chỗ khác Được Tên khốn tới đây Lại đây sư phụ Sư phụ, tại sao lại như vậy? Đây là pháp thuật của sư huynh ta Bây giờ phải làm sao? trong trong sư huynh ta không phải sư huynh ngươi huynh đã bị tổ quả nhập ma rồi mau tiểu phương hôm nay ta phải lấy mạng ngươi dám đánh tượng của tổ sư Ta sẽ liều mạng với ngươi Ngươi muốn chết à Ta sẽ giúp ngươi Tới đây Giúp ta một tay đi Sư phụ Hình như còn thiếu thì phải mũi đến liền đây tất cả bọn bay phải chết sư phụ xong xuôi rồi không ngờ nó lại bị nổ tung như thế đây cũng là kết cục tốt mà sư phụ người cần phải cảm ơn cô linh đấy làm sao trả ơn cho cô ấy bây giờ tất nhiên là phải cưới cô ấy rồi nhưng cô ấy là ma đó cô cô ấy đang làm gì kìa